Vâng, ờ, xin kính chào toàn thể anh em ờ, trong ngành đô kính cũng như trong ngành uh, cơ khí. Ngày hôm nay thì ờ, tôi xin giới thiệu tới toàn thể anh em trong ngành uh, đô kính và cơ khí một cái dòng sản phẩm là dầu làm mát hay còn gọi là dầu cắt vào kim loại dùng chung cho được cho máy tiện, máy CNC, máy cắt vào kim loại và dùng cho cả máy sản xuất cửa nhôm nữa. Điều nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm máy ờ, dầu ở đây thì tôi tôi có trưng bày ra ba loại can dầu đấy can thứ nhất là can 5 lít này dầu này thì anh em là dùng dầu nguyên chất nó chuyên dùng cho cái hệ máy cắt nhôm hai dầu này là một nhưng dầu này nó phân ra làm can 5 lít và dầu này là can 20 lít chúng ta khi chúng ta dùng ấy chúng ta không cần tan vì ờ, nó nó, nó được uh, làm là chuyên dụng để dùng cho máy cắt nhôm thôi chứ nó không chuyên cho dầu cắt bọt đấy còn ở đây thì tôi có trưng bày một cái dòng ờ, dầu dầu dầu cao su của Hàn Quốc thì em có thể là pha với tỷ lệ tương ứng là một lít dầu và 20 lít nước khi anh em ờ, pha ra thì cái, cái dầu làm ờ, làm mát là dầu cắt gọt này nó sẽ có cái màu là màu sữa dầu này thì trong ứng dụng trong các gọt kim loại thì thường nó sẽ được uh, dùng để trong máy tiện hoặc máy phay CNC và nó sẽ có có có thể sẽ hồi được khi đối với ờ, anh em khi dùng trong cái máy nhôm ấy chúng ta dùng hệ thống phun xương cho nó sẽ không hồi đấy và chúng ta phun rất là ít thôi thì khi anh em dùng cái dầu này trong ờ, trong ứng dụng máy nhôm thì chúng ta sẽ được tiết kiệm rất là nhiều so với cái dầu dùng cái dầu máy ờ, chuyên dụng này mà nó vẫn đảm bảo cho anh em về cái hệ thống cách cũng như là thời gian sử dụng về của lưỡi lâu dài và bảo quản cho anh em rất là tốt đấy, thì ngay sau đây thì tôi sẽ ờ, pha thử cho anh em với 20 ờ, lít nước và một lít dầu <clears throat> thì ở đây thì tôi sẽ ờ, múc nước ra cái chậu này cho anh em nhìn này đấy hoặc là có thể là là 20 cái cái, cái cốc nước này và một cốc dầu khi anh em pha 3 này 4 này 5 này 6 này 7 này 8 này 9 này 10 này 11 này 12 này 13 này 14 này 15 này 16 này 17 này 18 này 19 này 20 này Đấy, thì ngay sau đây thì tôi sẽ chất ra cái dầu ờ, pha nước để ra cho anh em nhìn này cái dầu này khi chất ra thì nó có màu đen màu đen rồi gần như giống cái dầu xe máy ấy thì ngay sau đây tôi sẽ đổ cái dầu này vào cái nước thì ngay sau đây thì anh em sẽ thấy ờ, xuất hiện của của cái quả màu trắng trắng sữa này đây này. đấy nó ứng dụng được cho máy công nghiệp như máy cơ khí máy tiện CNC hoặc là máy ờ, các con kim loại chúng ta dùng là chúng ta đối với cái loại đấy là chúng ta có thể hồi dầu được vì nó dùng rất là nhiều dầu đối với dòng máy nhôm thì chúng ta phun ít thôi phun xương thôi đấy cho nên là nhôm thì không, không không hồi được dầu cho nên chúng ta dùng cái dầu này nó rất là tiết kiệm và nó sẽ đảm bảo cho cái lưỡi cắt của chúng ta là về lâu dài nó sẽ không bị han gì và nó không có cặn anh em nhé đối với cái dầu này nó sẽ không có cặn và không mùi luôn chứ một số dầu chất lượng kém nó, nó rất là mùi đấy anh em có thể nhìn thấy cái màu trắng sữa khi anh em dùng là nó rất là đảm bảo cho cái hệ thống lưỡi cắt của chúng ta khi chúng ta cắt nhôm đấy đấy thì à, tôi vừa pha một cốc này dầu và 20 cốc nước như này thì anh em thấy cái tỷ lệ pha rất là là, là, là nhiều mà cái dầu hiện tại anh em có thể nhìn thấy rất là trắng anh em có thể pha cái tỷ lệ nhiều hơn được một chút được tầm khoảng 30 cốc nước cũng vẫn dùng được rất là thoải mái đấy dùng chúng ta rất là tiết kiệm chúng ta dùng sử dụng về lâu về dài và đảm bảo cái hệ thống lưỡi cắt cho chúng ta thì ờ, nếu mà anh em có nhu cầu về cái dầu ờ, sản phẩm để để chúng ta làm ờ, về chuyên dụng cho máy cắt nhôm hoặc là máy tiện máy bào cho cơ khí thì em có thể đến với công ty cổ phần xuất khẩu phát tư Việt Nam Dạ vâng vừa rồi thì ờ, bên em đã giới thiệu cho anh chị và các bạn là ờ, dầu cắt gọt kim loại. Đây là dầu nhập khẩu Hàn Quốc. Chỉ có ở một công ty Factor Việt Nam. Đó. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu ờ, thì hãy xin liên hệ với trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Liên hệ với lại em Khải 0963 296 146 0869 296 838 để được tư vấn và báo giá và ship về tận hàng. Bên em thì vận chuyển khắp 63 tỉnh thành trong cả nước một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã xem những video này của bên em xin chân, thành cảm ơn